anh em đã quay trở lại với công ty của chúng tôi thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một cái công nghệ cao cấp nhất và mới nhất năm 2020 khi mà anh em đi chơi muốn chiến thắng được ở cái môn chơi sóc đĩa và muốn gỡ gạt lại những gì mình đã mất trong những cái thời gian vừa qua và khi mà anh em đi chơi môn chơi sóc đĩa này bắt buộc là anh em sẽ phải luận cho tôi đó chính là đĩa Đấy, quát hoặc là quân thì anh em mới có thể chiến thắng và bịp được người ta khi vào trong sòng trong suối thì hiện tại là bây giờ các cái công nghệ mới nhất như công nghệ 5.0 về tất cả những mẫu đồ chơi hoàn toàn là không tang hết quân vị thì có quân vị không tang đĩa không có đĩa không tang và bát cũng có bát không tang đối với cái công nghệ ngày hôm nay ấy, tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đây chỉ việc duy nhất là luồn cái đĩa tàng hình không tang không chân sạc ấy, mới nhất hiện nay ấy, vào trong một chơi và qua rất là nhiều cái thời gian mà chúng tôi đã nghiên cứu ra được những mẫu đĩa này khi mà anh em đi chơi anh em có thể dễ dàng là ví dụ như người ta đi chơi này anh em luồn vào trong cuộc chơi người ta sẽ soi đèn flash soi đèn flash đối với mẫu đĩa của chúng tôi này hoàn toàn là xuyên qua đĩa luôn anh em nhá không hề có tang có tích gì hoặc là khi mà anh em đi chơi vô tình ấy, người ta đập đĩa hay là ấy, người ta có thể sử dụng tất cả nhiều những biện pháp khác để có thể thử đĩa xem rằng cái đĩa của anh em có đồ chơi gì ở bên trong không thì hoàn toàn 100% sẽ không bao giờ phát hiện ra được thứ hai là khi mà có đồ thì chắc chắn làm trường nó sẽ hút ở đây đấy, đồ của chúng tôi đây đấy, công nghệ rất là cao thử nam châm này không hút hoàn toàn luôn anh em nhé đấy, thử nam châm đấy, rất là chắc chắn cho anh em để mà em đi chơi có thể đạt được hiệu quả cao và cái độ an toàn thì vẫn là an toàn rất là đấy, cao anh em nhé đây sử dụng và riêng về cái mẫu đĩa và bát này đấy, thì chúng tôi có thể cung cấp tất cả đấy, đĩa anh em thể đặt làm tất cả trên mẫu đĩa nào thì chỉ việc liên hệ cho tôi qua số điện thoại tôi đã đặt trên góc màn hình đây anh em chỉ việc liên hệ cho tôi bát cũng vậy bát thì hoàn toàn là bát không tang hết Đấy, à, hôm nay thì sản phẩm chính mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái đĩa thì ngay bây giờ này không để mất thời gian của anh em nữa hãy thử cho anh em qua vài ba tiếng bạc hoặc là khi mà anh em đi chơi nhá người ta vẫn có thể đấy, à, luộc bát luộc đĩa của anh em thoải mái luôn vẫn có thể sử dụng bình thường đấy, đối với cái sản phẩm của chúng tôi anh em nhá bây giờ này đấy, à, tôi sẽ thử cho anh em này cái hình thức sẽ có hai hình thức chơi một là anh em để xem trực tiếp đó chính là trên cái điện thoại android của anh em đấy, thông qua một cục phát wifi này là được ok là xem được nhá hình thức ra là sẽ không cần hai cái sản phẩm này chỉ cần duy nhất là cái điện thoại của anh em cái điện thoại 6300 là một bộ đi kèm theo cái sản phẩm của nó sạc thì bây giờ nó hoàn toàn sạc từ ở đây chính là cái ờ, sạc của nó này sạc thì anh em chỉ chỉ việc đặt lên mặt đĩa đấy, đèn nháy là đã sạc thành công khi nào đấy, đĩa thì đĩa sử dụng thời gian rất là lâu đấy, tầm 3 tiếng thì đĩa nó mới hết pin đấy chính là cái công nghệ mới nhất hiện nay anh em nhá đầu tiên này đấy, tôi sẽ thử cho anh em cái qua để cho anh em biết được rằng hình ảnh của nó sẽ nét không khi mà anh em sóc này đó sóc rất là ok mở này đấy, anh em nhìn trên cái màn hình là anh em đã có thể biết rồi à, tôi sóc lại cho anh em vài tiếng này mở anh em này sấp đôi này sấp đôi em nhá đấy hoặc là em cũng có thể nhìn trên đấy, chính là cái mẫu ờ, điện thoại này điện thoại em cũng có thể nhìn được anh em nhé đây nhìn rất là nét đối với quân vị quân vị thì có thể soi được tất cả trên mẫu mã quân vị khác nhau thăng long villa quân thuốc quân bài đấy, quân gì em cũng có thể soi được mở ba trắng này đây anh em này ba trắng này anh em nhé đó rất là ok tiếp tục này đĩa dùng rất là lâu và đĩa này là một trong những đĩa rất là bền vẫn là ba trắng tiếp này đây em nhìn này à, tiếng này là sai một tiếng này nói chung là cái khả năng mà khi mà anh em đi chơi ở cái đĩa hình này cho nên là anh em rèn trước tiên là anh em rèn cái uh, tầm nhìn của anh em và anh em nhìn quen đấy thì uh, nhìn trên màn hình điện thoại hay là màn hình to anh em đều có thể nhìn được hết khi mà sóc lập tức mắt mắt bát nó sẽ mở ra và cho anh em biết đâu đây này anh em nhìn thấy chưa rất là nét luôn nhá đó ba đèn này kể bất kể khi mà anh em sóc trồng con chồng vị em vẫn có thể nhìn được hết Đấy, đối với cái đĩa này đây anh em nhé đó anh em nhìn thấy chưa ba trắng này tiếp tục sóc tiếp này ba đen này ba đen này đây anh em nhé chính là cái mẫu đĩa tàng hình Đấy, công nghệ mới nhất trong năm 2020 mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em khi mà anh em đi chơi muốn bịp được người ta ở môn chơi bộ môn chơi sóc đĩa thì anh em hãy sử dụng cái mẫu đồ này là mẫu đồ tốt nhất hiện nay Đấy, khi anh em sóc thì lập tức nó mở mắt ra để cho anh em biết trong bát nó về mặt vị gì Đấy, đánh thẳng mặt vị được mà đánh chẵn nẻ đều ok hết Đấy, chồng quân trồng vị này quân vị nhảy này vẫn báo hết này mở này sắp đôi này anh em này anh em nhìn đấy, trực tiếp bằng mắt thường thì không bao giờ có chuyện sai được khi mà anh em đi chơi đấy, nhìn mắt thường mà còn sai được thì anh em chả bao giờ chơi được những cái đồ gì đấy, ví dụ đấy, như là những cái đồ luồn quân vị và đánh rung anh em sắp đôi này mở này sắp đôi này anh em này đấy, anh em sóc sau uh, khoảng uh, à, 0,5 giây thì cái mắt bát nó sẽ tự động nó mở ra rồi cho anh em thể nhìn được ở à, bên trong đĩa là về à, chẵn về lẻ hay là về mặt vị gì và sau à, từ 2 đến 3 giây khi mà anh em đã nhìn xong thì cái mắt bát tự động nó sẽ đóng đi để cho anh em có thể chơi được với cái thời lượng pin là lâu dài hơn ở trong cuộc chơi trong sóng trong suối khi mình em đi chơi đấy, vô tình đấy, đập đĩa đập bát thì cũng không bao giờ phát hiện tang tích gì anh em nhìn này sắp đồi này đấy. sắp kỷ niệm cho em thêm vài tiếng nữa này ba đen này đấy, quân vị vẫn đang nhảy ở trên này đấy, dính vào uh, đĩa này đấy lọc vị luôn này anh em nhá đây anh em đấy, tự anh em nhìn có thể thấy được sắp đôi này đây đó mở Đấy, chuẩn xác lên đến khả năng là 90 phần trăm một phần trăm còn lại là kê ngang không thể nhào nhìn được ba đèn này ba đèn này giới thiệu với anh em về tất cả các dụng cụ về ôn bài lá đây là mình máy bài mình đang phân phối này từ cao cấp cho đến tầm trung thì đầu tiên là một cái mẫu bài của Samsung uh, CVK 360 ngụy trang ờ, trên một mẫu Samsung ấy. bên cạnh cái mẫu ngụy trang iPhone, ờ, Samsung thì mình còn ờ, iPhone ngụy trang vào chiếc iPhone 8 Plus Đấy. và anh em nào dùng iPhone X thì bên mình cũng có để cho anh em chơi iPhone X đây là giống 100 trăm luôn nhá anh em nhá hoặc là iPhone X Max Ngoài ra còn mẫu đánh bài à, giá rẻ khác nhưng mà do cái bàn nó hơi hẹp thì không thể trưng bày hết ở đây được. Thì ờ, anh em có nhu cầu mua hàng thì alo trực tiếp đến cái số điện thoại của nhà mình 094974 000. Bên cạnh cái mẫu đánh bài khi anh em chơi mà anh em không đặt à, ra trước mặt như thế kia thì anh em có thể mua những cái phụ kiện kết nối để anh em kết nối vào trong à, chiếc máy bài như vòng tay phong thủy này hoặc là những à, chiếc điện thoại Nokia hay nào vòng tay và đồng hồ quét vạch này hay là hộp quẹt quét vạch đấy và những cái móc chìa khóa quét vạch như này đấy thì trong quá trình anh em chơi á thì anh em sẽ sử dụng cái tai nghe siêu nhỏ này anh em đeo vào trong tai máy nó sẽ trả kết quả vào trong tai thì đây là cái tai nghe siêu nhỏ này đấy nghe đèo rồi thì bây giờ mình sẽ đánh cho anh em thử một vài ván bài để anh em thấy độ hiệu quả và chuẩn xác của chiếc máy đánh bài hiện giờ thì mình đang phân phối chiếc máy đánh bài này có chưa được tất cả các môn bài Việt Nam như ba cây này liêng sâm phẩm chắn thì trong miền Nam chơi bài cào bi sám biên độ rồi nó lá và biểu thì đây là mình đánh đang đánh môn bài cào này máy báo 3 chắc chắn là tụ số 3 sẽ lớn nhất Đấy. chuẩn sao trăm trăm luôn thì uh, trong quá trình anh em chơi uh, anh em có thể tăng giảm số người chơi ở ờ, cái nút tăng giảm lượng Đấy, 5 người chơi này đặt là báo cắt là báo Đấy, cắt đi là báo này Đấy, rất nhanh luôn 5 người chơi Đấy, anh em nhìn này bốn này máy báo bốn là chín chín nút này đấy thì anh em có thể chuyển môn giá như anh em chơi uh, ờ, đang chơi bài cào mà thích có thích sang sang môn miền độ thì em chuyển trong vòng 20 giây thôi là em chuyển sang môn miền độ luôn chiếc máy đánh bài này thì ờ, có thể uh, sử dụng là uh, nghe gọi nhắn tin zalo facebook là bình thường đấy đây mình sẽ đánh cho anh em một cái môn là môn binh độ nhá máy báo hai nhà số 2 sẽ là nhà lớn nhất thì khoảng định luôn anh em này nhìn này 99 nữa này à, anh em nhìn thấy không 99 thì cái máy bài này coi chưa được cả binh âm tiếp tục clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho tất cả anh em về cái môn chơi sóc đĩa bịp khi anh em đi chơi anh em sẽ phải luận duy nhất đó chính là cái chiếc bát tàng hình không tang này vào trong cuộc chơi là anh em có thể chiến thắng được 100% khi mà anh em có thể đưa bát được vào trong ấy, sòng trong sới qua mắt dễ dàng được bạc già này bạc cáo này hay tất cả các sòng sới bạc bất kể là như thế nào ấy bạc già bạc cáo bạc lớn bạc trẻ anh em chỉ việc ấy, luồn bát vào là qua mặt tất cả bởi vì bát ở hiện đại chúng tôi đã phát triển được với mẫu bát rất là tốt cái bát này thì khi mà anh em đi chơi đấy, thường là người ta vào trong sòng sới người ta sẽ thử qua rất là nhiều những cái uh, quy trình thì anh em mới có thể đưa bát được vào trong chơi ví dụ là khi người ta đi chơi này người ta sẽ đấy, soi đèn flash thứ nhất là về đít bát đấy, xem có trong không và soi về phần à, mặt bát này đấy, xem à, bát của chúng ta có trong không thì người ta mới cho luồn vào trong cuộc chơi đây đó anh em nhé và thứ hai là người ta sẽ thử nam châm thử nam châm vòng quanh hoặc là thử trước mặt cũng như là Ờ, người ta sẽ ngâm hay là luộc bát ờ, trong cái nước có thể lên đến 100 độ C nước nóng 100 độ C ờ, và bát của công ty chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường khi mời anh em đã vượt qua tất cả những cái thử thách tại sòng sới vẫn có thể sử dụng bình thường bôi phấn rôm này bôi mực lên mặt bát không hề gây bát có thể mù mắt hay là như thế nào anh em vẫn có thể sử dụng bình thường như những mẫu bát anh em hay chơi và bát thì cải tiến với cái chất lượng hình ảnh của bác rất là nét Đấy, tôi sẽ thử úp cho anh em có thể thấy được cái chất lượng hình ảnh rất là nét luôn anh em nhìn nhá đó và khi mà anh em đi chơi một cái bộ sản phẩm của cái bát này sẽ bao gồm đó chính là một bát này một màn hình à, soi này và một bộ dây sạc Đấy, sạc bây giờ sẽ là sạc từ không phải sạc chân kim như thời xưa anh em sẽ phải sạc chân kim và có thể là nếu mà muốn cải tiến hơn thì anh em có thể xem trực tiếp trên cái chiếc điện thoại di động của anh em hay sử dụng bình thường tất cả trên các dòng máy Samsung, Oppo, iPhone và tất cả các dòng máy khác anh em đều có thể vẫn sử dụng bình thường đấy, đối với thì mẫu bát tại ấy, à, cửa hàng của chúng tôi thì à, để thử qua cho anh em à, để anh em có thể biết rằng bát của chúng tôi có thể chống chịu được như thế nào mà khi mà anh em đi chơi và lưu ý rằng là tôi sẽ đặt tất cả trên mẫu bát tại cái lôi anh em chơi à, chơi mẫu bát gì thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại tôi đặt ở góc màn hình để anh em có thể tham khảo được biết được cái dòng nào là anh em lên lựa chọn để anh em luồn vào trong cuộc chơi và anh em đi chơi sẽ không để bị người ta có thể phát hiện ra được kể cả cả khi phát hiện hay là khi đang chơi vô tình người ta đập vỡ cái đít bát của anh em hay đập vỡ bát thì nó sẽ vỡ ở thành và vỡ ở phần giữa bát còn riêng về các cái phần bo mạch chủ của chúng tôi đã cấu tạo lên cái phần ờ, đi bát chúng tôi đã đóng đặt một keo ấy hình màu màu trắng ấy, giống với cái đi bát để khi người ta đập người ta sẽ không bao giờ lộ đấy, thì bây giờ cái bát này thì ờ, anh em có thể sử dụng cái độ pin rất là lâu có thể lên được tới ờ, trong phạm vi là từ 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đối với cái bát tàng hình mới nhất trong 2020 này hãy thử cho anh em này chỉ việc duy nhất là luồn bát